hai chào cả nhà hôm nay rảnh rỗi đi ra bờ sông xem anh em chích cá wow cá lóc bự quá wow. mấy cái bạn nó cũng làm sống đó nghe đó nghe bên vợ mới bơi đó dán sống rồi nó bơi cành nè nè Đâu là mình có toàn là cá đồng chính ngoài sông không nha các bạn cá này ăn rất là thơm không có bị tanh mấy ông kia xỉn mẹ hết rồi đầu tiên sẽ à, thắng màu để à, kho cá xuống để khét để khét nó mặt chảo à, mà đầu trước rồi xong rồi đổ cá đổ hành tỏi ớt vào cho thơm này cái bằng vô cái tô có thêm miếng tiêu nữa cho cái cay thơm cá này à, cho mấy anh em chích đồng vòng ở dưới sông chứ không phải là cá nuôi mua ngoài chợ nó ăn thịt rất là thơm thì là bỏ thêm một à, tí à, bột đường sau đó bỏ thêm một ít à, bột ngọt rồi trộn đều lên ốp khoảng tí xíu lên bếp nấu kho do này ở ngoài đường nên ờ, nấu bằng củi không nha không có bếp ga anh này là anh à, ba cu chiên nấu đồ ăn và đồ nhậu cho các anh em anh làm ăn rất là ngon rất gần với phim rồi rồi rồi luôn tôi đi luôn Vậy, để rồi mà ơi Xài chấm nước cá tại mình đang làm clip chứ mình đây làm clip ngon luôn không tiếp theo là sẽ luộc uh, đặng khó thôi nhưng mà ở trên ngọn tre chấm nước cá rất là ngon sau này là rau à, tự nhiên không có xịt thuốc hay là gì hết qua con máng à, nó phức cái che đi qua bên kia dùm rồi ở trên này góc này chỗ hôm à, qua nó nhậu á Thấy có ăn mắm lúa không? Mắm mình chấm xài chua rồi ha. với ớt trộn với mắm lúa mình chấm xài. Để kiếm chai xài nó làm mấy xị rồi. Xài cái đốc này nó mới vậy hả? mới về hai tám tới nó quậy không chảy một miếng Nha dạ, xài sau khi bằm chúng ta chan nước cá bỏ thêm miếng ớt vào chua chua rất là ngon cá kho cũng lâu sắp chín rồi wow, bỏ tiêu vô thơm ờ. phía bên đây thì nồi ờ, rau lan luộc cũng chín rồi lấy đồ ờ, bớt ra chuẩn bị dọn cơm lên mâm mâm thôi đông vớt lên đâu cân vậy niệm luôn nãy giờ ta bấm hết không kéo Ê, đậu quá vậy là nó hả cơm ở đây thì đơn giản thôi nó luộc đồng kho và xài bằm như lại mắm ruốc và cá lóc nướng ông thầy chùa kế bên ngồi đang nướng cá lóc chọn lên youtube luôn thầy chùa mà ăn cá lóc nướng nay nay ờ, ăn mặn bữa đi trời ngán quá wow. cá đồng không anh thật mới chết đủ mới gì chết đúng luôn Quốc, cơm Cơm đi, vô, cơm đi Cơm đi, cơm đi, cơm đi nãy lên cơm, giống anh Nghe mùi thơm cho cái nhà Quả thơm luôn để chở đây nè cá vô hô tiêu rồi trời ơi nhậu nhậu kêu bốn mắt xuống à bốn đi gà ta nhậu không bốn chạy kêu bốn mắt xuống là anh dũng anh hơi gì là nó lùa một lượt luôn á ủa không nhậu hả cơm cơm đi đâu anh nói rồi kêu rồi là anh vậy ơi cơm mày ơi cơm cơm con Ừ. Cơm mà con dễ trọng nhau á Rồi dạ. mà ừ. trong ơi Rồi mấy đang làm như tiếp Cơm bẩn cả Nằm sẵn vua Ừ Hãy quá Ăn em trong ơi lấy cả đạn sao còn nóng mà lấy cá lóc chìm đủ mà cởi đội nhảy xuống <laughs> cảm ơn cả nhà đã coi hết clip có bụng quá chắc phải vô ăn thôi chờ chút nữa là chắc hết cơm luôn quá chào cả nhà bye bye cả nhà